Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming và ở video tiếp theo này thì Khả sẽ tiếp tục anh con uh, thiếu lâm búp nha em ơi, thiếu lâm búp của bang em ơi. Và thiếu lâm búp thì tại vì sao thiếu gọi là thiếu lâm búp thì nó búp uh, bất động minh dương cho bang. Tăng hiệu ứng sắc uh, ờ, giảm trúng độc, giảm làm chậm chón các kiểu này em, kháng chiến đoạn chiếm mạng các uh, chiếm mạng các kiểu này em. Đó. Rồi, này là sư tử hóng búp cho bang, búp nó đối phương chón, làm chón đối phương. Rồi ok. Và cho anh em uh, bắt đầu anh Vinh thử như thế nào nha em ơi. Khả đi uh, cho nó bớt các ba bình máu người đạn rồi khui hang ở lần này thì anh Evan uh, à, mùng 8 tháng 3 em ơi đó gói giỏ ho hành ho hồng thì à, anh em cùng chờ đợi xem thử anh ra những vật phẩm gì nhé nhiều anh em à, bảo là anh to lắm đã coi thử to hay không đây thì Evan này thì ép thì tốn khoảng tầm ép nhanh đó ở tương dương trung tâm thì thì nó sẽ tốn khoảng 14 kim nè này là ép nhanh ép nhanh là 14 kim mua nhanh là 14 kim đó nè cái mua nhanh này không đó là 14 kim còn lại mình ép bằng tay thì khoảng 11 kim anh em rồi ok bây giờ các anh em em xem cuối hàng này là cá nhân băng hồi cá nhân băng hội 11 tháng 3 đó hàng một vé số một phục vụ nữ 8 tháng 3 một tượng bà chân nhị thị tinh <coughs> khui hàng khui hàng hôm nay thì anh Evan chắc nó sẽ lên 15 ờ, tỷ năm cái này là anh full sẽ được 15 tỷ năm 15 tỷ với chỗ này nó có mới cái 3 tỷ mấy thôi anh ông này chắc lên cấp 105 106 đó nè không biết đâu nè lên ờ, ok luôn ôi da nó nhiều vậy ừ, cái này là à, dạng như 50 cái túi nè 50 cái túi ăn thêm đó nè gói quà pháo hồng sử dụng đốt pháo ở gian nông thôn ừ, giống như cái mùa kia luôn không có gì khác mạch nà may mắn bao nhiêu may mắn luôn sơ đồ giang hồ thiên hậu lộ tinh hồng đại lý bất trung tâm ôi nhảy thành nó ra là một mặt nạ khác ôi đúng rồi lòng ôi nãy nhớ mặt nạ khác mà ta tại anh hơn à, hai uh, trăm mấy cái rồi được uh, vài viên thiên tinh và viên tinh hồng anh em ơi tầm này thì tinh tinh hồng khá là rẻ anh em biết về bờ không đây tiếng thổ lộ tiếng thổ lộ càng rẻ nữa tiếng lộ mười mấy xu thôi mình đà này cái này cũng may mắn luôn ôi mình nào lần mấy này may mắn 500 lần à thường khác tất cả chứ trò may mắn 500 lần vãi chưa sử dụng 500 lần mà có thời hạn nè nhưng là mấy ngày ôi không thời hạn không thời hạn luôn á, à. ôi xài biết nào mà hết hạn đây ngon vậy lần này mặt nạ khá là ngon nè nó không có thời gian và chỉ cần mở ra mở vô 500 lần là hết hạn nè à, quá tử đại quá tử đại tầm này khoảng 80 ờ, xu lệnh bài hồng ảnh đem đến kim đỡ đổi bảo rương hồng ảnh tự chọn à. tiền thổ lộ úp cấp 102 hơn uh, ờ, 300 cái này hơn 300 cái này tinh hồng độ tinh hồng quốc bình uh, ờ, quốc tử từ từ nha ờ, từ từ quốc tử à để khải mà qua khải quốc cho ông sen cái quốc tử cánh cho vui nè rồi bây giờ là bắt đi vẫn chưa có gì gọi là em ơi tại giờ đã cho qua gần 500 cái rồi mà chưa có một bình uh, tiềm năng kỹ năng nào luôn chưa có một bình tiềm năng kỹ năng nào luôn vãi đàn chưa có một bình tiềm năng kỹ năng nào luôn nè rồi chưa có bình tiềm năng gần đây luôn anh em đã tới để cho còn được một qua đi chạm luôn rồi cho lên bãi anh em hơn 500 cái hết đâu rồi cánh một cái rồi tiếp tục vô tử cái này là đô top cá nhân nè một bánh ngựa này là top băng hồi chiếu già 5 Đồ, tôi chiếu già 8 là vô một khúc rồi ăn một cái này là 15 triệu nè 15 triệu kinh nghiệm một cái thì 1.000 cái sẽ là 15 tỷ nè 15 tỷ kinh nghiệm lần này chắc con này chắc phải gần 106 bèo lắm phải 100 gần 106 nè bèo lắm phải gần 106 đi thành khác này anh em ơi vẫn chưa cái gì Đó, dương châu đông phúc diên đông canh nha gỡ rồi gỡ kèo rồi gỡ kèo rồi 11 kim xem thu được gì đây tầm này thì tinh tinh hồng khá rẻ nè biết là có hòa vốn không đây nghe anh em bảo anh vô toàn lỗ với lỗ nè chết luôn anh em à à, ờ, 400 cái nữa đồ cái này hơi nhỏ nha à. sao anh chưa có một bánh kỹ năng tiềm năng mà luôn em ơi chưa có bánh kỹ năng tiềm năng mình luôn lâm bóng pháp tầng là 40 chón 38 41 ok 41 chó. cho ăn mày tiện cho nó hơn hơn lại rồi đó nó cho mình ít may mắn như đó cho mày là cho ít thêm may mắn như nè còn ba trăm mấy một cái vẫn chưa có một bộ kỹ năng tiềm năng nguồn luôn rồi một lần bài bút xanh mấy chục xu ba trăm cái cuối cùng ở hiên nghiệp lành ok man một lên bài hồng ánh một đại lực lớn bao một tiền thổ lộ <clears throat> em thấy là em ơi trên rừng vẫn chưa có một cái gì gọi là giá trị luôn em ơi Lớp hợp thạch anh và chấm xu tiền thổ lộ bài phong độ bot lên trăm lẻ bốn quốc thủ đại tiền thổ lộ còn ba chục cái nữa em ơi không có một điểm kỹ năng tiềm năng luôn ta được hai lần bài hồng ảnh hả pháo hồng <clears throat> rồi kiểu này chắc to rồi anh mà cảm giác chưa có một món gì luôn nam nhỏ quá nhỏ quá rồi chặt xong to rồi được gì rồi gần trăm lẻ bốn gần trăm lẻ năm à, đặc hại coi bao nhiêu bình tiền thua lộ một hai ba bốn năm sáu bảy tám 9 10 11 12 13 bình trời ơi 13 bình này thì thường thường ở server này khoảng tầm uh, à, 13 bình khoảng tầm 10 uh, 18 xu thì nó khoảng tầm 240 xu này 240 xu hai lệnh bài này thì một lệnh bài khoảng tầm uh, à, 200 xu thì uh, được uh, 650 rưỡi xu tinh hồng bảo thạch tầm này 50 xu nè rẻ lắm em ơi 650 với 150 thì được uh, ờ, 800 xu Hỏi thì tên này cũng 50 xu luôn 800 rưỡi à, Bot này thì 80 xu hai con thì uh, 160 800 rưỡi với chấm xấu là 1k 800 rưỡi 800 ờ, rưỡi với chấm rưỡi đi 1k Rồi thu được một kim thôi Nhỏ lời Mấy cái bình này thì khoảng mấy chục xu nè 80 xu một bình Đã được 10 bình không Mấy cái 1k thôi 8 bình rồi rồi cái này lỡ hộp thạch anh này còn hai hai hai ba trăm xu k hai k ba gì đó rồi cho cái ba đây cái ba với đủ cái này lỗ này mày lỗ sắp mạnh lỗ nè này một cái gì là nó cho mình như này cho anh em xem thông báo cho như này tiểu thành bí kíp tuyết hoa tinh bảo rương mặt nạ hộp và càng khôn xong tuyệt bội càng khôn được bán được một kim Càng Khôn đã bán được một kim này là khoảng hai kim rưỡi, hai kim ba, hai kim ba với à, Phúc Duyên Đại. Phúc Duyên Đại này 80 à, xu bên 110 bên đây là 800. Là khoảng 3 kim, thông lại khoảng 3 kim. Thông lại khoảng 3 kim rồi nha. Phúc Đại còn 3 kim tiếp tục này. Cái này thì à, sinh lực à, lực ma như thôi. Thôi. Trời mực nào mấy mấy. Thôi. Trời ơi, hố minh thật vài chục xu, vài trăm xu đồ tính ra lỗ sắp mạng luôn ta không có gì luôn nam hơi nhỏ này tiếp tục của khui ra nha nam Bây giờ thì à, đã thu khoảng hơn 3 kim hơn ba kim hơn rồi mấy mặt nạ nó không có giá đâu ơi tiểu thành bí kiếp này cũng vậy không có giá cái này mà đại thành bí kiếp thì được ba kim nè đại thành bí kiếp thì cắn một phát một lên 20 luôn thì sẽ lên được à, ba kim cũng này hiện tại bây giờ thực sự là lỗ lỗ lỗ rồi thu được ba kim đúng không và cá nhân này hiện tại đang có người thôi khoảng một xu thì cho này sớm trong cái thì được khoảng ờ, ba kim rưỡi gần 4 kim ba rưỡi gần 4 kim cái phóng minh thạch này thì khoảng thực sự là khoảng ờ, trăm xu rồi cho bốn kim đi em ơi gần bốn kim rồi khui cái này thân hình phù thiếu đến 7 cái thân hình phù thân phù uh, thân phù 7 ngày thổ đi phù thổ phù 7 ngày luôn 7 ngày luôn nó vào hán 100 xu 100 xu một cái 7 ngày tiếp kiếm là bao vớt vớt vớt cái này lập bang nè một nhấn ôi đừng có nhấn kỹ năng hơn quá em ơi thu lại được ít trăm xu nhấn kỹ năng này chắc được à, tám trăm xu nè một bộ nó một k rưỡi này được tám trăm xu rồi được à, bốn kim rưỡi hơn rồi đây không tối phù kiếm vớt kiếm phi phong rồi phi phong mới có giá này mời Dòng kỹ năng mới có giá nè Nó lung lên không thua Thân hình phù Trời quá trời thân hình phù luôn Thân phù này một tháng luôn một tháng luôn bảy ngày ngày một tháng luôn một tháng luôn ui trời thân phù quá trời luôn trời Lỡ bao một 100 xu nữa Lột cái một kỹ năng này mà ba lỡ bao Thu chắc được hơn năm kim nè này à, được một bảy ngày phi phong đâu chỗ vẫn chưa có phi phong luôn vào không có boss đặc biệt luôn em ơi không có một con boss đặc biệt nào luôn rồi nói chung là hiện tại tính sơ sơ đang được hơn 5 kim đó nè những kỹ năng này hơn 5 kim đã tính ra lỗ một nửa tiền lỗ ra một nửa tiền cái cái báu này tinh hồng sư đời dân hồ rồi ok anh em nói chung là bỏ 11 kim anh được uh, gần uh, ờ, 4 cấp gần 4 cấp và thu là được khoảng tầm uh, ờ, 5 kim hơn nè thu được tầm 5 kim hơn tính ra lỗ lỗ khoảng bốn kim rưỡi năm kim rưỡi đi năm kim rưỡi lỗ năm kim rưỡi nè lỗ nửa tiền hiện tại bây giờ thực sự những vật phẩm như tinh hồng này nó rất là giá nó bị tụ nè nên là không bao nhiêu cả được cái này được vài trăm xu này này kỹ năng này rồi ok rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho khả như là lần cái event này một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha và lần sau khả sẽ tiếp tục ăn những con khác cho anh em xem nha kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye